Đến với ba thành viên nào chúng ta quan sát và đẩy thật nhanh lên đây một hai ba bắt đầu Đội này hô chấp hết chúng ta vỗ tay Chuẩn bị Tới đầu Mặt dữ lên rồi Hãy hô thật to Thật rõ cho chúng tôi biết Tên của đại gia đình mình có tên là gì nghị tất cả các đội đứng sát vô lại bên nhau đừng rặn bạn ơi thở nhẹ nhàng thôi hết xong che cao tay của mình lên hai ba Seven plus on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. này các em của chúng ta cùng đứng dậy và nâng bạo lực của mình lên lý đông lý đông không cho một tràng tay thật lớn cho anh nam đúng không ạ một tràng tay lớn dành cho anh nam đây là tràng pháo tay an ủi dành cho anh tự tin rồi tiếng vọng sau khi xài xong miếng chai dầu gội này nam gì sẽ trắng hơn yeah